Wapatet dago Jesus. Tusil kamanya paham te dan hadon. Guharoi not chamme jirmuwa na paiki jago hachikir gugakasnir. Not guhap derak muwa. Jirde kaguyush kom nami u jam kagukakasnir nam ikop. Gunot mi jirak muwa na paiki jago hachikir. Jogi gurdi ikahi gawipi adam gwin haro ihanukan. Nagushmatet na injagwin namitonukan na napaiki jago chikir nordi gawipi adam. Piam kugur humay. na bahaku piok je kakas nir no gurji. dai na pesi habai je nam hashtu wushu man kakas nir togin. Wa push mui piwo buakyam. Nam gushma tet kaya jir di guna gamma hawi ada. Mi jirba nam pai ju kush mu buakya. Daina wepa mushi himia pi adam pai na hakisawi adam kana hoi jam Gu kakas nir togin wadaina mga tog dir bu ya nam mo oida. Nam gu janda. दाइनोर हुमाई गुबी पे दम जोगी गु चम हुई जम ओई जम जोगी ही सिया कुत्मी अक तुई हावाई जिम पियम को गम आई तुई हा पुही बोई न्याम जो तोत दुनी नम गुज ऊ बिन जना चम हिर का गुई न गम हावी पे अदा नम गुज मा तित क क नर हुमाई क न पाई जोग तुई शी हावाई जा हाम नि तो हा आगे गु हेसूस गु हात कम बानी उआर गी जग गु का कासनिर गुहि ही नमत गु चम मा काई न गु हात कम हा आग तुप काईच नम पुही बोई न गु का कासनिर वा पातित दब गियो गु हेसूस Tusilka manya poham teda. Anjirdi go kingo bay nampai jirmo wapak go kakas nirmaha kachikiram. Daigo na matupu ya tui ay jogi gordi am higo yuishkom na muljat nam tuuj jagat go kakasnir. Go inamat go chamasha doda. Go shib anjirdi higo kingo bay napai jirmo tumwap kamaha gerwandir. Nabago haroy no tumgo guj jag bay jirmo waji iban go kingo. Hoy jam his bay watuhimia. Naguban watanoi jijagun gyu kora. Hapibus ni nashman gukas ni nabu seye mahudur chikir tergui pia damwawi rapai na hoi jamisha ika. Nabashku kahit joakam. Gumat gum gui nanya a nam hapibuan nahaj guju iskum namutwu puya tui ai. Hapibusi namut bahako dam guhat gum gam namut batuha ujjam. Guan mat gum bahi hiya ji o ingat ban nanya hapal buja guhat kam. Nanya a ginja nam hasak dunia nam washiv dergam mahupuwa dudua ka guha im daban. Naguha am tenui jija gungu kora. anhirdi ipujeb gushku bipia damnengam mahwahanu kanda gunka kasnira chamashwa sian ichpo imamun ntei popchihapag wijimnu to wahiha oi cham to po in guharo ino umuan jespina to bipia da siam tij bai nam kijat chien na hanu kanda guka kasnir wupe kat jomi jerija namu no bahim guban piam gusu chamaho inde siha shiha iya wi guka kasnir nagu chamhir deulgan ka guban wadai na bahadan ge huk na uginja hai mpopai na makwa po ya tot donai. Nagugoy na po niya umuan jish kapus. Cham to ha shwe po hada dago kakas ni lahat goy na dehir kakas ni tugin ka. Po ni jawa na wupu katwa himinyo liya not miwa ay gusu piyam guban. Tu ginaguban pishma ichik dago tomin. Guan mat gam tu sil kamina nyirish ku bipi adam. Cham huma na haro inyam kinja. Ijbay shamat kay nyub goy nam hu kirin kakas ni raka. Gyo goy mudir bahak po ijbay pshin mat kaam. Hap na haj kungu koranat banyot na gujbay sinmat an. Gyo anya dermuhak pujbay pismat. Anwa po nijbay pisamat kagoy na mkwan kaicho na mapibuan na mirin kakas nira. Gam na nisya hoin dati siya daada. Puy kunwan gugusin nan mukia haam kam. tu tuday po ha kwenye pijamigoy na mapibuan na mirin kakas nira. Nanyo kawi asif. Hai pop kahai jamhimat gam guhat kam nampuy hibuan na mirin kakas nira. Namgupuy vatahun jaan hinboy. chaku ya ha aichinchikiram. Kunigo kahasan hina ma ka kas nira. Man kapanywa pishwahakuk pada. Nanggu anjul barwepe adam kashibder. Wagungu koraga kam kan sinja adat sinku galin nasbai imtat nan anjul boin bait am kam guhaat kam. Gyo nasmat nan mu dua de gyo wam gya. Kugu anca kui haroin mu ahi kudul pisnun anca ma. Guhapi anjul wasi wasichun makim nam boin bait mukia in ha am kam go hat kam mi jiran gio wam ge do adai nat go po nya kin chư dak ban hot gun gu koran nan to dunia wa go ge gar kam israel kam chamma nyok kap do gam namat po hi kai na kai go jesus nam go hai jet tei pe jam te hu gi hai gu ba mut pish ame hup kai jam cha pim mi ke ke jiman kam nas ko to rish ke ban wa shi ji go cham ke im da tun hash pakishnan vim kai go hinam go hai kai vapuya kop tua a gadagu hao in nu camm keîim dabanup to ide Chamau makam tua gadagadt nupoi Hashi nawa gu ji daij bai im du kamban tuaga Gi nahadu doa jingu camm ninya kam